bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lòng bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân ôi tình xưa đã phai nay bàn tay người đàn với ai anh giờ đây nỡ đến kiếp sau riêng mình tôi ôm